À, xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện à, cái video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ hộp số à, lùi 3 tiến một lùi cái à, dòng 3 tiến một lùi này là cái loại à, à, có tỷ số truyền à, nhanh hơn so với cái à, hộp à, 3 tiến một lùi hôm trước đã làm video hôm trước có làm video một cái loại à, 3 tiến một lùi à, à, nó tải trọng à, của nó là 3 tiếng một đùi hôm trước là có cái cân nặng của nó là 25 kg à, cái hộp số còn cái hộp số ờ, loại này là 17 kg à, tỷ số truyền của cái hộp số hôm trước giới thiệu cho các bạn à, là là thì à, nó có tỷ số truyền à, số 1 là 1 trên 8 số 2 là 1 trên 12 số 3 là 1 trên 48 và số 4 là số lùi số đảo chiều là 1 trên 57 thì đấy là cái à, hộp số loại to hơn loại 25 kg thì hôm nay giới thiệu đến các bạn cái loại hộp số này có 17 kg thôi và tỷ số truyền cũng 3 tiến một lùi và nó có một cái à, tỷ số truyền là như sau à, số 1 là tỷ lệ là 1 trên 4 số 2 là 1 trên 7 số 3 là 1 trên 11 và số đảo chiều là 1 trên 16 có nghĩa là giảm đi đấy các các tỷ số truyền tỷ số giảm đi thì à, các bạn à, tùy theo cái mục đích sử dụng thì các bạn à, làm à, đặt à, hàng theo yêu cầu ở đây à, tất cả các hộp số này đều có côn đi hợp côn chính là cái à, buli đây đấy cái buli này nó chính là một cái bộ côn ma sát thì khi các bạn kéo mở cái cần này thì nó sẽ ngắt và và hợp chuyển động à, số thì à, được đánh rãnh theo à, vị trí rãnh chữ H này đây nó ở trên cái cần này R123 này đấy số 1 số 2 số 3 và số lùi thì theo cái vị trí cần đấy à, bây giờ thì à, mình sẽ đo cho các bạn các cái kích thước của cái hộp số này thì à, kích thước này à, có cái chiều rộng tổng thể cả cái trục là 32 cm à, thân vỏ hộp số là chiều rộng là 12 cm chiều cao của nó là 16 đến 25 cm và chiều dài của cái hộp số này là 25 cm đấy à, cái trục này là trục 6 răng các bạn nhé trục này là trục 6 răng và nó có đường kính trục à, răng à, rãnh răng dương là 25mm chiều dài trục là 7cm đấy à, cái cần này là cần dài 40cm đường kính uh, buli thì uh, là 15cm đây đây là cái đường kính buli này đường kính buli là 15 cm đấy à, buli này có bản rãnh đôi à, rãnh đôi này là bản đai B loại dây dây dây đai loại lớn à, đây là phía bên ờ, trong của cái hộp số này à, mình sẽ mở cái lắp đậy ra cho các bạn quan sát đây với cái ờ, dòng hộp số này ấy, thì à, nó có thể sức chịu tải của nó là 2 à, tấn trở lại là hoàn toàn à, có thể chịu được đấy thì các bạn là tùy theo các bạn mục đích sử dụng nó vào cái việc gì thì các bạn là có thể mua nó mình chỉ cho các bạn thông số thôi thế còn mục đích sử dụng thì tùy các bạn thường thường thì những cái dòng này nó phù hợp với cái việc à, chạy những cái đầu lỗ đấy các bạn có thể chế xe bốn bánh bằng cái hộp số này cũng được chỉ cần à, phần chế phần côn số hợp lý thì à, chế đầu lỗ là bình thường những cái à, đầu lỗ có à, cái khoảng 20 20 HP 20 mã lực là có thể sử dụng được với những cái dòng như thế này thì ờ, nó cũng chỉ là cái ờ, ướm ướm của bên ờ, bán hàng thôi còn các cái phần ứng dụng thì khách hàng có thể tùy biến theo mục đích sử dụng Đấy, hộp số thì cũng tương đối nhỏ gọn thôi đây là phần ly hợp các bạn nhé nó có ly hợp nhé Đấy. thì còn hai loại ba loại hộp số khác thì bên mình sẽ để cái link uh, video ở phía dưới phần mô tả cho các bạn tham khảo ba cái loại còn lại đấy cảm ơn các bạn đã theo dõi video các bạn nhớ bấm đăng ký kênh bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng lên cái việc bấm chuông đăng ký kênh và bấm chuông thì à, nó giúp cho các bạn dễ dàng à, À, quản lý những cái video các bạn đã xem của bên mình ngoài ra các bạn à, để theo dõi những cái sản phẩm khác dễ tìm kiếm thì các bạn có thể bấm vào tên kênh vào phần à, danh sách phát và các bạn là từ danh sách phát ấy, các bạn có thể chọn xem theo cái mục ví dụ như các bạn muốn xem bánh xe thì các bạn vào lựa chọn các cái bánh xe vào xem hộp số thì các bạn vào cái danh mục hộp số cầu hay ba bánh hay cái gì đấy thì bên mình có phân loại ở đấy ra rồi thì các bạn à, dễ dàng tìm kiếm hơn là tìm tổng thể thì video của mình nó có 400 video rất là khó tìm kiếm thì các bạn sẽ vào danh sách phát các bạn tìm nó rất là dễ à, mọi giá thành sản phẩm của cái dòng hộp số này thì à, các bạn à, comment ở phía bên dưới hoặc gọi điện thoại thì bên mình sẽ báo giá theo từng thời điểm đây hộp số thì bên mình có rất là nhiều loại đây hộp số màu xanh này đấy thì có nhiều cái thì bên mình chưa có đăng hết lên được thì à, các bạn có gì à, cần à, đặt hàng thì xin vui lòng liên hệ đây là cái dòng hộp số này là hộp số hai tiến một lùi cũng tỷ số truyền là 12 16 và 20 Đấy.